Hey, chào các anh chị đến với kênh Phúc To Be Hiện tại thì Phúc đang ở siêu thị lớp te mắt lái thiêu Bình Dương Sẽ quay được hình ảnh à, thực tế ở siêu thị cho các anh chị cô bác xem tình hình mua sắm ở siêu thị vào à, mùa Covid và cận Tết như thế nào ngay những hình ảnh à, truyền trực tiếp chứ không, không có kịch bản hay là chỉnh sửa gì hết nếu trong quá trình quay có gì không đúng thì mong các anh chị cô bác uh, thông cảm bỏ qua đây là siêu thị Lotte Loptamax siêu thị này của Hàn Quốc trưng bày hàng hóa rất là nhiều siêu thị thì rất là lớn lượng khách thì vắng vẻ cũng không có đông đây là khu vực ờ, sảnh hành lang ờ, trước siêu thị phút Phúc quay một vòng để ờ, quý vị ờ, xem siêu thị như thế nào hàng quá bánh trái trưng bày rất là nhiều bánh mứt tết thì cũng chuẩn bị rất là nhiều nhưng lượng khách mua thì không có đông chắc là do ảnh hưởng của ờ, dịch Đây là khu vực khách hàng ờ, sau khi mua sắm chờ ờ, ship hàng chờ tính tiền khu vực ờ, bia nước ngọt thì siêu thị chuẩn bị hàng hóa rất là dồi dào bánh mứt thịt tươi thì cũng rất là nhiều đây là khu vực uh, trái cây uh, rau quả tươi rất là nhiều trái cây bự hoa tươi và cây cảnh ờ, để trong nhà bây giờ cũng sẽ quay ờ, một vòng để cho quý vị thấy ờ,